Theo một khảo sát, trong khi số người trẻ Trung Quốc đến tuổi kết hôn không ngừng suy giảm, thì quan niệm về hôn nhân và sinh con của thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay cũng đã có những thay đổi lớn. Tỷ lệ phụ nữ Trung Quốc chọn cuộc đời không con gia tăng tới mức gần 10% vào năm 2020. Bước sang năm 2023, ông Tập Cận Bình đang phải đương đầu với một trong những cuộc khủng hoảng quyền lực cấp bách nhất do đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 vượt ngoài tầm kiểm soát. Thêm vào đó, lượng lớn ca tử vong trong tầng lớp quan chức và giới tinh hoa gần đây đã dẫn đến nhiều lãnh đạo cao cấp hơn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên bất mãn đối với các chính sách của ông Tập. Giới tinh hoa qua đời hàng loạt tạo thêm áp lực cho cuộc khủng hoảng quyền lực của ông Tập. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, chế độ của ông Tập Cận Bình đột ngột dỡ bỏ các hạn chế cực đoan về phòng chống dịch bệnh, chấm dứt chính sách Zero Covid kéo dài 3 năm mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về y tế cũng như không đưa ra cảnh báo trước. Hành động quay ngắt 180 độ này cũng đã gây ra một đợt bùng phát lớn với số người tử vong tăng đột biến. Trong số những ca tử vong, có rất nhiều người là chính trị gia, quan chức cao niên cũng như các học giả và nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, những người đã từng là những người bảo vệ trung kiên của chế độ Cộng sản và nền tảng cai trị của đảng này. Lấy ví dụ, trong tháng đầu tiên mở cửa trở lại, hai trong số các trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đã công bố khoảng 200 cao phó của các giảng viên và giáo sư. Chuyên gia về Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, Thạch Sơn đã nói với The Eagle vào hôm 4 tháng 2. Điều này khiến các đối thủ chính trị của ông Tập có cái cớ để buộc tội ông ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng vì các quan chức về giới tinh hoa tử vong hàng loạt trong đợt bùng phát Covid-19 chỉ có thể là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ quyền cai trị của ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo ông Thạch. Cái ghép nội tạng Đáng chú ý, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết các quan chức và giới tinh hoa qua đời trong những ngày gần đây đều đã được cấy ghép nội tạng trong suốt cuộc đời của họ. Một số người thậm chí từng cấy ghép nhiều nội tạng. Hầu hết, họ đều được hưởng các đặc quyền y tế suốt đời. Một trường hợp tử vong điển hình của ông Cao Chim Tường, cựu phó chủ tịch Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc người được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 trước khi qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Vị quan chức cấp thứ trưởng này đã tuyên bố rằng hầu như không có bộ phận nào trong cơ thể ông là của chính ông, nghĩ là nhiều nội tạng của ông đã được cấy ghép. Một trường hợp khác là nhà văn quân sự Tiêu Vân, người nhiễm Covid-19 hồi giữa tháng 12 năm ngoái và qua đời vào cuối tháng 1 năm 2023, hưởng dương 48 tuổi. Theo một bản tin hôm 30 tháng 1 từ hãng truyền thông NetEase của Trung Quốc, Ông Tiêu vừa trải qua một cuộc cai ghép thận cách đó không lâu thì được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Ông Tiêu là tác giả của nhiều cuốn sách tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày ông Tiêu nhiễm Covid-19, ông đã đăng bài trên tài khoản Weibo có 1,5 triệu người theo dõi của mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà cầm quyền này vì đã bảo vệ tôi trong 3 năm. Một nghiên cứu y khoa được công bố vào hôm 2 tháng 6 năm 2022 trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy bệnh nhân cấy ghép nội tạng cần dùng thuốc ức chế miễn dịch trong thời gian dài để chống đào thải nội tạng. Nhưng việc dùng thuốc này cũng làm giảm đáng kể khả năng miễn dịch cơ thể đối với các loại virus, vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Trong chương trình diễn đàn tinh hoa của đài truyền hình NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống nói với The New tiến sĩ Lâm Hiệu Húc, một nhà virus học sống tại Hoa Kỳ cho biết, một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khăng khăng áp dụng chính sách Zero Covid bằng bất cứ giá nào là để bảo vệ những người được ghép tạng này. Ông nói thêm rằng những người này có xu hướng dễ bị nhiễm bệnh hơn và cả COVID-19 lẫn bản thân vaccine đều chính là virus. Trung Quốc là ngân hàng nội tạng người lớn nhất thế giới và từ lâu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bóc trần là tác nhân thực hiện tội ác thu hoạch nội tạng ở cấp nhà nước từ các tù nhân học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Nền kinh tế gần sụp đổ, trong 3 năm qua, các biện pháp Zero Covid khắc nghiệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc và làm lung lay nền tảng cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình trạng suy thoái kinh tế chưa từng xảy ra trong khoảng 30 năm qua. Ông Thạch nói, ám chỉ một cách ẩn dụ rằng nền kinh tế dưới hệ thống độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một chiếc phi cơ, một khi bị mất tốc lực, nó sẽ rơi tự do. Ông cho rằng một khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm thì vấn đề này chính là sự kết thúc của triều đại Cộng sản Trung Quốc. Vào năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm xuống còn 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 5,5% như các số liệu chính thức đã công bố. Nhưng với việc làm sai lệch dữ liệu không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình có thể là tệ hơn, ông Thạch cho hay. Ngoài ra, gánh nặng tài chính của chính quyền địa phương đang càng trở nên nặng nề hơn do lệnh phong tỏa kéo dài và xét nghiệm axit nucleic đối với toàn bộ nhân viên. Nhưng chính quyền trung ương sẽ không cung cấp bất kỳ gói cứu trợ nào cho các khoản nợ của địa phương, theo như lời ông Lưu Côn, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói với truyền thông tài chính Trung Quốc hồi đầu tháng 11. Cuộc khủng hoảng về mạng sống và sinh kế do các hạn chế Zero Covid cực đoan cũng đã gây ra một làn sóng phản kháng dân sự, chẳng hạn như phong trào dây trắng và cách mạng pháo hoa với các khẩu hiệu phản đối nhắm vào chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc như Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy hạ đài, Tập Cận Bình hãy hạ đài. Khủng hoảng nội bộ Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập nhắm vào những người bất đồng chính kiến trong đảng, cùng với quyền lực thu về một mối sau đại hội đảng lần thứ 20 đã đẩy ông vào thế bất hòa với bộ máy quan liêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chương trình Diễn đàn Tinh Hoa phát sóng vào hôm 29 tháng 1, nhà bình luận Tần Bằng cho biết, ông Tập đã mất quyền lực trong đảng sau những thất bại của ông trong việc phòng chống dịch bệnh, cũng như các vấn đề về kinh tế và ngoại giao. Điều này rất nguy hiểm đối với một nhà độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mặt khác, ông Tập không sẵn sàng để mất nó. Vì vậy, cuộc tranh đấu nội bộ này sẽ ngày càng gay gắt và sẽ không kết thúc chừng nào ông không còn hơi thở. Ông Tần cho biết, một số dấu hiệu cho thấy ông Tập đang chủ động tiến hành một cuộc thanh trừng mới trong đảng. Tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CCDI vào 9 tháng 1, ông Tập cho biết CCDI nhiệm kỳ mới cần phải không ngừng thúc đẩy sự lãnh đạo toàn diện và nghiêm trị của đảng. Quan điểm tương tự cũng được nhấn mạnh trong một bài báo vào ngày 31 tháng 1 trên tạp chí Cầu thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó nói rằng sự lãnh đạo này có liên quan đến sự ổn định đối với quyền cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và số phận của chế độ này. Ông Lý Hy, bí thư của CCDI cho biết tại cuộc họp vào hôm 3 tháng 2 rằng chúng ta phải lĩnh hội sâu sắc quan điểm chính trị của ông Tập Ông Lý là đại diện cho giới quyền lực tỉnh Thiểm Tây trong phe của ông Tập. Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, CCDI đã trở thành một công cụ quan trọng để lãnh đạo Cộng sản này thanh trừng những kẻ thù chính trị trong đảng. Theo ông Thạch, ông Tập đang trong hoàn cảnh khó khăn về các vấn đề đối nội và ngoại giao và những đối thủ chính trị của ông sẽ dùng mọi sức lực để tấn công ông vào những thời điểm ông dễ bị tổn thương. Điều này giống như thừa nước đục thả câu và cuộc tranh đấu nội bộ này sẽ leo thang và các đối thủ chính trị của ông ấy sẽ không để ông ấy yên. Ông Tập không còn đường lui trong cuộc tranh đấu nội bộ của đảng này, chỉ cần lùi một bước thì ông sẽ chết mà không có chỗ chôn thân, ông Thạch nói. Nhà sản xuất truyền hình Lý Quân cho biết trong diễn đàn Tinh Hoa phát sóng hôm 28 tháng 1 rằng ông Tập chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trong đảng Cộng sản và các đối thủ chính trị của ông sẽ tìm ra bằng chứng chắc chắn để buộc ông phải từ chức. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 2, cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm tìm kiếm chủ đề tỷ lệ phụ nữ nước tôi cả đời không con tăng chóng mặt từng vọt lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Theo tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV, Diễn đàn Dân số và Phát triển Trung Quốc khóa 3 được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 2 đã công bố báo cáo khảo sát chỉ ra Trung Quốc đang chịu thay đổi kép về dân số và gia đình, tỷ lệ sinh thấp và mô hình gia đình nhỏ hóa, quan niệm kết hôn và sinh con của thế hệ trẻ Trung Quốc đang có thay đổi. Độ tuổi bình quân kết hôn lần đầu ở người đủ tuổi kết hôn liên tục tăng cao. Mức tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ tiếp tục tăng từ 22 tuổi vào những năm 1980 lên 26,3 tuổi vào năm 2020. Con tuổi sinh con lần đầu tăng đến 27,2 tuổi. Mức độ sẵn sàng sinh con của phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi sinh sản tiếp tục giảm. Số con trung bình mà họ dự định sinh vào năm 2021 là 1,64, trong khi chỉ số này ở nhóm tuổi chính sinh con là hậu 90, sinh sau 1990 và hậu sinh sau năm 2000 chỉ còn 1,54 và 1,48. Tỷ lệ không có con trong đời của phụ nữ Trung Quốc cũng tăng mạnh Vào năm 2015 là 6,1% và đến năm 2020 là gần 10%. Thông tin cũng dẫn một khảo sát vào năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc cho hay, chưa đến 70% phụ nữ Trung Quốc dưới 35 tuổi tin rằng cuộc sống chỉ trọn vẹn khi có con. Nguyên nhân gì khiến nhiều phụ nữ Trung Quốc chọn cuộc đời không con? Cộng đồng mạng Trung Quốc có nhiều chia sẻ, Lý do chính là mọi người đang chịu áp lực kinh tế lớn hơn, kỳ vọng về hạnh phúc trong cuộc sống cao hơn, xã hội áp bức và bóc lột nhiều hơn, cuộc sống khó khăn hơn, cảm giác hạnh phúc thấp hơn, ham thụ hưởng cao hơn, trong khi năng lực có giới hạn, nên để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thì phải tránh hạn chế sinh con. Blogger nữ Kang Nan Yan có 1.473 triệu người theo dõi đã đăng trên Weibo rằng là phụ nữ nên cô biết nguyên nhân một Phụ nữ bây giờ có tiếng nói nhiều hơn và có thể tự do quyết định công việc của mình hơn. 2. Quan niệm về gia đình của phụ nữ đã thay đổi. Họ có thể chọn lấy chồng sinh con hoặc không lấy chồng sinh con, tự do phấn đấu cho sự nghiệp, quan niệm về gia đình phai nhạt, không còn bị chi phối trong vấn đề gia đình và sinh con. 3. Phụ nữ chịu quá nhiều áp lực, nhiều hơn nam giới. Nam giới chỉ cần bươn chải cho sự nghiệp bên ngoài, nhưng phụ nữ vừa phải bươn chải như vậy lại phải sinh con, chăm con, nội trợ. Có không ít tổ chức còn phân biệt đối xử với phụ nữ, yêu cầu họ phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Áp lực quá lớn khiến nhiều phụ nữ không muốn sinh con. Vào hôm 11 tháng 2, ông Vương Bồi An, bí thư đảng ủy, kiêm phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất để nâng cao tỷ lệ sinh, cần thúc đẩy văn hóa hôn nhân và sinh con với chủ trương kết hôn và sinh con đúng tuổi, khuyến khích những người chồng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, thực hiện chế độ nghỉ hàng năm, từng bước điều chỉnh và rút ngắn thời gian làm việc. Hối thúc các chính quyền địa phương hành động táo bạo những năm gần đây, dân số của Trung Quốc không ngừng sụt giảm. Vào ngày 17 tháng 1, Cục Thống kê Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy, vào năm 2022, số ca sinh ở Trung Quốc là 9,56 triệu ca, nhưng số ca tử vong là 10,41 triệu. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Trung Quốc thừa nhận dân số tăng trưởng âm kể từ nạn đói năm 1958 đến năm 1961 do chính sách đã nhảy vọt của Mao Trạch Đông. Để thúc đẩy gia tăng dân số, Cục Quản lý Bảo hiểm Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành các biện pháp mới giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có con hay như nhiều nơi ở Tứ Xuyên đã đưa ra biện pháp quản lý hủy bỏ hạn chế về việc đối tượng đăng ký sinh con đã kết hôn hay chưa. Qua đó, hợp pháp hóa việc sinh con ngoài gia thú. Một số chuyên gia kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị hạ tuổi kết hôn xuống 18 tuổi. Hiện nay Trung Quốc là 20 đối với nữ và 22 đối với nam. Số đầu tiên của tạp chí Dân số và Sức khỏe năm 2023 đã có bài của Dương Văn Trang, trưởng ban giám sát dân số và phát triển gia đình của Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiến nghị xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ sinh sản để giảm chi phí sinh con, nuôi con và giáo dục. Trước đó, vấn đề quan trọng này cũng được đưa vào báo cáo Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm rõ định hướng và mục tiêu hỗ trợ gia tăng dân số Trung Quốc. Bài báo cũng cho biết, 17 cơ quan chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phối hợp ban hành hướng dẫn hỗ trợ sinh con, đề xuất 20 biện pháp chính sách từ 7 khía cạnh và thúc giục các chính quyền địa phương thực hiện những đổi mới táo bạo để thúc đẩy tăng trưởng dân số, tiêu biểu như hỗ trợ nhằm giảm chi phí sinh con, nuôi dạy trẻ và giáo dục không để để giới trẻ Trung Quốc sinh con vì nhà cầm quyền vô cảm. Về vấn đề này, nhà văn Canada gốc Hoa bà Thịnh Tuyết cho biết, hành vi hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho chúng ta thấy rõ vấn đề về nguồn nhân lực phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay, nhà cầm quyền này dùng nhiều thủ đoạn, thậm chí cả cách gây sốc để thúc đẩy tăng trưởng dân số và mức sinh, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất lo lắng về vấn đề dân số vì những mục tiêu dài hạn của họ. Bà nói rằng chính sách kế hoạch hóa gia đình của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự cai trị tàn bạo của nhà cầm quyền này cộng thêm thảm họa phòng chống dịch bệnh cực đoan đã khiến dân số Trung Quốc giảm mạnh. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc dối trá và che giấu tình hình nên rất khó để mọi người biết số người chết thật sự vì dịch bệnh. Tuy nhiên, qua việc nhà cầm quyền này nôn nóng, dùng mọi cách tăng trưởng dân số càng sớm càng tốt cho thấy rằng có vô số kẻ người chết Bà Thịnh Tuyết cho biết, mức giảm dân số của Trung Quốc đã vượt qua ước tính của nhà cầm quyền. Tuy nhiên, sau khi bỏ chính sách dân số, hai ba con thì dân số Trung Quốc vẫn tăng trưởng âm. Do đó, nhà cầm quyền phải nỗ lực tăng cường khuyến khích sinh con để tăng dân số. Chúng tôi thấy rằng trong giai đoạn Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa xã hội vì dịch bệnh, không ít người trẻ tuổi ở Thượng Hải đã hết lên phẫn nộ, chúng tôi là thế hệ cuối cùng. Giờ đây từ mọi người đã trở nên phổ biến và nhiều người đã bắt đầu ý thức rằng trong mắt giới cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thì mạng sống của dân chúng chỉ như là tài nguyên khoáng sản vô tri vô giác. Vì vậy, nhiều người đã từ chối tiếp tục sinh con. Nói với The Epoch Times, giảng viên Liu đã nghỉ hưu của một trường đại học Trung Quốc cho hay, dân số Trung Quốc đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Trung Quốc đang hứng chịu gia hóa dân số, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng, thiếu lực lượng lao động